Kính thưa đại chúng, ờ, câu hỏi từ ờ, YouTuber có tên là Ánh Bé, tên là Bé Ánh đấy. Con kính chào Thầy ạ. À. Vừa qua, nhà con có chị gái đi lấy chồng. Chị ấy lấy chồng cách nhà hơn 200 km. Mẹ con thương chị ấy đi lấy chồng ở xa, rất muốn đưa chị về nhà chồng. Nhưng theo phong tục là cha đưa mẹ đón thì chỉ có bố con mới được đưa chị con về nhà chồng thôi. Con chưa hiểu ý nghĩa của cái phong tục này, xin Thầy chỉ dạy cho con được hiểu ạ. À. Sau này, con đi lấy chồng, nếu như vậy thì mẹ con cũng không đưa con về nhà chồng được ư. vậy có cách nào để mẹ đưa con về nhà chồng được không ạ, à, hả Thầy? Con xin triện <laughs> công đức của Thầy. <laughs> Ừ bé ánh này chắc là còn bé đây <laughs> mà đã nghĩ đến cái chuyện rất là xa nghe ừ. Đấy, thì thưa đại chúng đây cũng là một cái cái chuyện cũng rất là vui nghe không? Ừ. tức là bé ánh này nói là chị gái của bé ánh đã đi lấy chồng xa nhà 200 cây mẹ thì thương con gái dữ lắm con đi ở xa thương lắm muốn được tiễn con về tận nhà chồng nhưng mà vấp phải cái, cái tục cái phong tục người ta nói là không được cha đưa mẹ đón nghe không cho nên là bà là không thể đưa con gái về nhà chồng được chỉ có ông đưa về được thôi bố đưa về thôi thế thì bạn bé ánh này bạn này lo là nhỡ mai này mà con lấy chồng cũng xa như thế mà không được mẹ đưa thì con rất là tủi thân làm thế nào nghĩ ra cách nào đây xin thầy giúp cho <laughs> cách nào à, đấy thì kính thưa đại chúng, à, Thầy xin à, trả lời cho bé Ánh và đại chúng chúng ta cùng nghe. Thực ra cái tục mà gọi là cha đưa mẹ đón, đúng ra thì nó xuất phát từ trong cái thọ mai gia lễ là đối với người chết. Ừ. À, tức là nếu khi mà người cha mà chết ấy, thì người con, con cái đi từ đằng sau để đưa quan tài đi thế còn nếu mà mẹ mà mất ý, thì con trai trưởng á, phải đón tức là đi phía trước quan tài đi giật lùi đấy gọi là đón đấy là theo cái thọ mai gia lễ ngày xưa thế còn bây giờ thì người ta lại ứng dụng cả cái này vào trong đám cưới ở <laughs> trong đám cưới cũng cha đưa mẹ đón và họ cha đưa mẹ đón là cha đưa mẹ đón thế này con gái khi đi lấy chồng á, thì chỉ có người cha đưa con gái về nhà chồng chứ mẹ không được đưa nhất là dân miền bắc mình thế và mẹ đón là mẹ đón thế nào là mẹ chồng thì ra để đón con dâu chứ không phải là cha chồng ra đón con dâu đấy gọi là cha đưa và mẹ đón thế thì thầy nghĩ có thể như thế này người ta vận dụng tâm lý thì người con gái khi đi lấy chồng thì đúng là mẹ bao giờ cũng thế thương con gái thương rất là nhiều nghĩ nó ở nhà thì mình chiều mình chuộng mọi cái và vâng, cái gì một tí nó cũng déo mẹ rất là gần gũi chia sẻ bây giờ con gái đi lấy chồng thì thực sự thì thầy cũng cũng xem nhiều đám cưới rồi đó, mẹ khóc dữ lắm đấy nguyễn bính có bài thơ đấy nghe ừ, tiễn con ra cái là mẹ quay vào trong buồng là khóc thút tít Ừ, tiễn con gái ra khóc lắm không? Vâng thương lắm nghĩ là nó về nhà chồng một thân mình nó bơ vơ giữa một ờ, một một một một chốn mà toàn là người lạ có mỗi một chồng nó là tương đối là thân thôi chứ còn đâu là người lạ anh em nhà chồng toàn người xa lạ rất thương con gái cho nên có lẽ người ta nghĩ là nếu để cho người mẹ mà tiễn con gái đến nhà chồng ấy, thì chắc là con gái nó khóc dữ lắm đến nơi rồi có khi rồi nó lại theo mẹ lại quay về <laughs> lúc mà mẹ về cho nên là cắt suất không cho bà mẹ đi tiễn <laughs> Đấy, sợ mẹ tiễn con gái đến nơi rồi lúc xong mà mẹ ra về là con nó, có khi nó lại theo mẹ nó về thế rồi nó buồn nó khổ tội nghiệp nó cho nên thôi cắt suất không cho không cho mẹ đi tiễn nữa để mẹ ở nhà nó khóc gì khóc ở nhà gái thôi <laughs> tiễn rồi là đi người bố thì người ta người ta nghị lực hơn cái, cái tình cảm nó không thể hiện nó yếu đuối như người mẹ chân bố tiễn con đi thì có lẽ nó, nó ổn dạ. đến nơi và ừ, người bố thì mạnh mẽ mà con gái đi cũng cũng đỡ đấy là cái một cái lý do cái thứ hai nữa là ờ, đằng nhà chồng thì lại là mẹ chồng ra đón chứ không phải là cha chồng đón thế thì đại chúng cũng nghĩ đấy người mẹ ra đón con á ừ, thì nó cũng dễ gần vì cùng phái với nhau và bố chồng ra đón con dâu thì nghe nó cũng hơi kỳ kỳ ừ. nhưng mẹ chồng ra thì dễ, dễ đón con gái thứ hai nữa là cũng thể hiện uy quyền của bà mẹ chồng <laughs> tới đây về là làm dâu của tôi đấy <laughs> trong trong tay của tôi đấy nhé cô nhé <laughs> biết biết tôi là mẹ chồng đấy không? đấy thầy nghĩ có thể là như vậy thì cái tâm lý thì họ họ sắp xếp như vậy tất nhiên họ vận dụng từ cái chuyện cái câu gọi là cha đưa mẹ đón từ cái, cái tang lễ Đấy. nhưng mà họ vận dụng sang chuyện này thì ở đây thì, thưa đại chúng thầy nói là trong nhân gian họ nhiều cái sáng tạo lắm thực ra mọi cái thủ tục là do ai do con người chúng ta nghĩ ra chứ ai chúng ta bày đặt ra thế nào thì nó nên thế thôi nghe không chứ có cái gì là là đặc biệt đâu cái này nó chỉ là một cái một cái tục mà người ta tự đặt ra Ừ, và có lẽ nó theo cái tâm lý như vậy. Cha đưa để con gái nó vững vàng, mẹ đón để con gái nó về nhà chồng nó dễ dễ tiếp nhận và ừ, nó dễ chia sẻ. Đó, đấy là cái... Thế còn à, xét về góc độ của Phật Pháp của chúng ta thì thế nào? Thì chúng ta biết rồi, cái này hoàn toàn không có vấn đề gì phải kiêng kỵ cả. Nghe không? Ừ, cứ cả cha cả mẹ đưa cũng được nếu con gái bây giờ mà nó bản lĩnh ấy, không? thì chả có vấn đề gì Đấy. rồi cả cha mẹ ra đón con cũng là bình thường Đấy. nhưng cái này vì nó, nó, nó, nó được thực hiện lâu rồi cho nên người ta trở thành một cái tục và người ta nghĩ là nó có cái gì đấy huyền bí linh thiêng ở trong chỗ này sợ là bây giờ không phải cha đưa mà mẹ đưa thì có chuyện gì xảy ra không phải là mẹ đón mà lại cha đón để có gì xảy ra người ta cứ lo sợ như vậy đấy. Thế nhưng chúng ta là người đệ tử Phật chúng ta biết cái này là chuyện rất là bình thường không có yếu tố gì về mặt kỳ bí tâm linh ở trong chỗ này cả nghe không cho nên nếu mà à, chuyện này mà đối với các gia đình phật tử chúng ta thì cứ bàn bạc với nhau thoải mái cả nhà trai nhà gái thống nhất với nhau bảo hôm nay là cả nhà chúng tôi đưa cháu sang đấy nhé cũng được nghe không? nhà trai mà cả nhà tôi ra đón cháu cũng được có vấn đề gì đâu không có cái gì là kỳ bí tâm linh không có cái gì ở chỗ này là huyền hoặc đại chúng phải biết như vậy nhé cái đây nó chỉ là một cái tục mà do con người ta nghĩ ra hoặc người ta mượn từ trong một cái nghi lễ nào đó để người ta nghĩ ra chứ không có cái chuyện là phải cha đưa mẹ đón đối với lại cả một cô gái khi về nhà chồng cái đó là hoàn toàn không đúng đối với tinh thần đạo phật chúng ta đức phật trong kinh phật cũng chẳng có bao giờ có những cái chuyện như vậy thầy có nhớ thầy có đọc cái câu chuyện về đám cưới của bà tỳ xá khư thưa đại chúng khi bà tỳ xá khư cưới là tất cả cha mẹ đều đưa bà về nhà chồng hết đấy chứ mà đám cưới của bà là tổ chức linh đình cả bao nhiêu ngày cả cái thành phố đấy ăn ăn cưới bà thế cơ mà lớn lắm mà cha mẹ đưa hết đấy chứ có sao đâu mà bà vẫn sống thọ đến 120 tuổi mà đẻ đến 20 người con, nhan sắc của bà đến 120 tuổi vẫn như gái 18, thưa đại chúng. Đấy, thế đâu có phải là do cha đưa mẹ đón mà, mà, mà nó ảnh hưởng gì đâu. Bà ấy là một Phật tử thuần thành đến khi về nhà chồng bà giáo hóa cho cả nhà chồng theo Phật giáo hết. Lúc đầu ấy là ông bố, tức là ông bố chồng ấy là còn là theo đạo khác, còn bất kính với Phật và chúng tăng nhưng mà bà tỳ xã khư khi về nhà chồng rồi bà giáo hóa cá nhà chồng theo phật hết luôn đấy trở thành gia đình phật tử thuần thành đấy mà bà lúc mà đưa đưa bà về nhà chồng là cha mẹ tất cả họ hàng đưa hết đó có vấn đề gì đâu thưa đại chúng nhé Nên đấy là những câu chuyện có thật trong trong phật giáo để chúng ta thấy là cái chuyện cái tục cha đưa mẹ đón là cái tục thôi chứ nó không đúng nó không có một cái lý do gì về mặt tâm linh kỳ bí gì ở chỗ này cả chúng ta cứ thoải mái nghe không thích thế nào cũng được trong cái chuyện đưa đón này nha